Hãy tưởng tượng bạn có hai bé xem chung kết bóng đá Đồng nghiệp thắc mắc không biết bạn sẽ mời ai ngay cả sếp cũng mong chờ vinh hành đó Và rồi bạn nhìn thấy chiếc TV LCD Samsung R7 Một tuyệt tác với thiết kế tinh xảo Sau đó bạn thay đổi ngay quyết định Bạn bảo rằng bạn cho lại bé, Mọi người tưởng bạn đùa Nhưng khi thấy bạn ngồi trước chiếc TV Samsung Mọi người bảo bạn thật sáng suốt Với TV LCD Samsung R7 Không có gì là khó tưởng tượng